ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng dịu dàng hương hoa đang khẽ nụ đùa mái tóc em nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan là vì em đã hết thương tôi rồi giờ em đời chỉ một người không thương tôi đợi chi người làm tôi đau ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng dịu dàng hương hoa đang khẽ nụ đùa mái tóc em nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ vì em đã hết thương tôi rồi Giờ em đã có ai bên đời Tôi đợi chỉ một người không thương Tôi đợi chỉ người làm tôi đau Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng Dịu dàng hương hoa đang khẽ nụ đùa mái tóc em Nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan là vì em đã hết thương tôi rồi giờ em đã có ai bên đời tôi đợi chỉ một người không thương tôi đợi chỉ người làm tôi đau ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng dịu dàng hương hoa nắng khẽ nụ đùa mái tóc em nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan là vì em đã hết thương tôi rồi giờ em đã có ai bên đời tôi đợi chỉ một người không thương tôi đợi chỉ người làm tôi đau